Oh.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 Nhân đến bậc thanh văn và bích chi Phật cũng sai khác như thế, chớ chẳng phải riêng tội báo nơi cõi địa ngục sai khác thôi đâu. Bà Ma ma Phu Nhân lại bạch cùng Bồ Tát rằng, tôi muốn nghe tội báo trong cõi riêng phủ để chiêu cảm lấy ác đạo. Ngài Địa Tạng đáp rằng,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 một người tội tự thấy thân mình nằm đầy chặt cá trên giường đến nghìn muôn người thọ tội cũng đều tự thấy thân mình nằm đầy chặt cá trên giường đó là do vì những tội nghiệp mà cám vời ra như thế lại những địa lại những chúng sinh chịu những sự khổ sở trăm nghìn quỷ dạ xoa cùng các loài ác quỷ răng nanh bén nhọn đường gươm cặp mắt chói sáng như chớp nhoáng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 三摩的所行。